on the beat, let's get it Kick right on the mic, let's get it Cheap I double L, let's get it Ocean MOB, we get it uh. Lên là ai bành, sang xịn mịn Ai đâu muốn được thả tim, I I I. ai Lên là ai bành, sang xịn mịn Bước vào thẳng cả team, I I I. ai hãy cho con một què xem bói đầu năm con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm năm nay kinh tế thế nào công danh sự nghiệp ra sao cho con biết thay đi nào chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy bán ra trời cho biết ngay thôi mà phận duyên đến như món quà chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu Thật tình thân thì ấu sầu, thôi thì ta đừng ấu sầu Hẹn ngày sau sẽ gặp nhau giới này mặc kệ dòng người qua ta cứ sống khiêm nhường chỉ xin một lần yêu sao cho xứng đáng một đời ngờ anh có kề bút nhưng không dùng vẻ hoa nếu em có tới Kill it on the beat, let's get it Kick right on the mic, let's get it Cheap I double L, let's get it Ocean and Moby, we get it uh. Lên là ai bảnh, sang xịn mịn I don't muốn được thả tim, I I I ai Lên là ai bảnh, sang xịn mịn Bước vào tặng cả team, I I I I Thầy ơi cho con một què xem bói đầu năm Con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm Năm nay kinh tế thế nào công danh sự nghiệp ra sao Cho con biết thầy đi nào Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy bán ra Chơi cho biết ngay thôi mà Phần duyên đến như món quà Chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu tình thêm thì ấu sầu Thôi thì ta đừng ấu sầu Hẹn ngày sau sẽ gặp nhau Killed on the beat, let's get it Kick right on the mic, let's get it G-I-double-L, let's get it Ocean M.O.B, we get it uh. Lên là ai bành, sang xịn mịn Ai đâu muốn đứt thả tim, ai ai ai ai Lên là ai bành, sang xịn mịn Bước vào tặng cả team, ai ai ai ai nơi trên cả thế giới này mặc kệ dòng người qua ta cứ sống khiêm nhường chỉ xin một lần yêu sao cho xứng đáng một thầy ơi cho con một què xem bói đầu năm con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm năm nay kinh tế thế nào công danh sự nghiệp ra sao cho con biết tay đi nào chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra chơi cho biết ngay thôi mà Phần duyên đến như món quà chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu anh sẽ nắm tay em đi khắp nơi trên cả thế giới này mặc kệ dòng người